một người làm quan cả họ được nhờ khó xử lắm chứ muốn công bằng minh bạch thì phải hy sinh ở mặt trận điện biên phủ đấy kháng chiến việt bắc đấy tình cờ đi mặt trận bác gặp một người cháu đấy nhá một người cháu trong dòng họ đấy vồ vập lắm ra nhận bác bác bảo càng là như vậy thì càng phải chịu khó phấn đấu nhé phải tự bằng sức mình chứ không có nhờ vả ai cả trên cái thư mà bác thanh minh với dòng họ là tôi vì việc nước mà phải hy sinh việc nhà chứ tôi không phải là người hờ hững với quê hương đâu Đấy, bác phải nói như thế mà bác ký tên dưới cái bức thư gửi cho người dựa người chú mình bác còn ghi là cháu để thấy hết bác là lãnh tụ vĩ đại mà vẫn ứng xử như một con người bình thường trong các quan hệ hoàng rất là rành mạch như thế